về đây có nhau giây phút này cho ta quên đi tháng ngày từ lâu lòng ta thầm ước mong em trở về cho cuộc đời bớt cằn khổ cho ta quên hết những nỗi phiền lo bao ngày giông tố xin cho vơi hết đắng cay trần gian đón lấy yêu thương khắp nơi tràn lan xin như án mây ngàn trôi đi trắng hoang mang trên cánh tay hoa khi yêu dấu đã về cho ta sống đam mê quên hết não nề bao nỗi ê chề nay tái sinh về qua giấc ngủ mê cho ta quên đi tháng ngày từ lâu lòng ta thầm ước mong em trở về cho cuộc đời bớt cắn khô cho ta quên hết những nỗi phiền lo cho ta quên đi cõi trần gian đón lấy yêu thương khắp nơi tràn lan xin như áng mây ngàn trôi đi trắng hoa mang bao năm tháng mang tàn trôi trên cánh tay ngoan khi yêu dấu đã về cho ta sống đam mê bao nỗi ê chề nay tái sinh về qua giấc ngủ mê xin như áng mê ngài trôi trắng tái sinh về qua giấc ngủ mê